Welcome to ốc ngố channel quạt quạt quạt quạt sắp tới mình là có, khách mời đó là chú dịch mọi người à để mình đợi à, qua mùa dịch á, thì chúng ta sẽ à, mua con vịt à, để mỗi lần mình chào mình sẽ bóp bóp con dịch nha rồi scb hôm nay á, có mang tính chất hơi kinh dị nên em cân nhắc trước khi xem nha thì hôm nay cũng không còn gì làm ngoài scb cả mình đang cố gắng làm thêm những cái xen kẽ như là reaction với scb nó xen kẽ với nhau gì đó để nhằm mở rộng kênh của mình ra Nên là mọi người nhớ ủng hộ những xe ghi khác ngoài SCP của mình nha à, Cái mục đích á, sau này mình sẽ nói cho anh em SCP hôm nay của chúng ta là một cục đá à, granite Ờ thì anh em có mường tượng được SCP nào chưa Và nó cũng đã có trên cái hình đó mọi người Đó thấy chưa thấy chưa Thì anh em đã biết rồi đó Đó là SCP-617 à, được phân loại là Eculit à, ờ, quản thúc thì nó cũng hơi gọi là hơi khó khăn một tí à, và xếp cho Eculit á thì nó cũng gọi là có dạng suy nghĩ riêng của nó đó thì scb này á có gì thú vị mà ông quyết định làm nó mình cũng muốn nói một tí anh em nhớ ủng hộ mình lên 10 k sub nha rồi scb 617 á là một cục đá granite lớn nhưng mà nó không phải là hoàn toàn giống như những cục đá bình thường mọi người à không phải cầm cục đá chọi phát lỗ đầu thằng kia đâu đó mà khi chúng ta nhìn sơ sơ thì chúng ta vẫn thấy là ừ cục đá nó đâu gì đâu phải không mình quay cái mặt cục đá lại thì cái kiểu mà nó có một cái khóa kéo trời kiểu mà trên cục đá có cái khóa kéo anh em thắc mắc liền và nó hoạt động cái khóa kéo đó như là cái khóa kéo quần của chúng ta đó như là cái khóa kéo mà ngày xưa ngày sửa tôi nhớ cái thời cấp 1 hay là những anh em con trai á hay bị kẹt họa mi đó lắm mọi người à <laughs> đúng không mọi người nhắc tới đây thôi là đã thấy rất là thốn rồi khi á chúng ta khóa cái kéo đó đó ấy chúng ta kéo cái kéo đó thì á chúng ta thấy một cái mồm anh em tưởng tượng được không cục đá có gắn cái mồm lên đó gắn cái miệng lên thì kiểu Wow, what the fuck Mình nhìn thôi cũng đã mang tính chất một phần nào đó kinh dị rồi Và cái phần dưới nó còn kinh dị hơn nữa mọi người Các nhà khoa học á, xét nghiệm về cái miệng này nè thì là hoàn toàn phù hợp và giống với cái miệng con người luôn nói tới đây á mình lại nhớ một youtuber ngày xưa cái thời mà khai sơ lập địa của youtube có một cái uh, kênh youtube mà chuyên làm về những rau quả rồi trái cây đồ ăn á mà có cái mồm trên đó trời má nhớ tới thời quy hoàng của ông đó bây giờ ông đó đã dead rồi à, kênh dead chứ không ông chết nha mọi người ờ và những cái răng của scb 617 ờ, á là hoàn toàn cấu trúc hoặc là cấu tạo phân tử này nọ đều giống với răng của con người rồi các nhà khoa học bắt đầu chụp X-ray MRI cho 617 thì xem có gì nó khác biệt không thì nó như là những cục đá bình thường thôi thì mọi nỗ lực á, nhìn xuyên qua nó thì cũng rất là khó mọi người à những cái lớp đá đó là đá cứng các nhà khoa học đã bó tay rồi nên uh, quyết định là đúc tay vô cái mồm đó ấy nhầm nhầm nhầm đúc cái máy nội soi vô cái mồm của SCP 617 để tìm hiểu bên trong của nó là cái gì nhưng mà vẫn không thể nào kết luận được ở bên trong nó là cái gì luôn à, phỏng đoán á chắc là bên trong nó cũng chỉ toàn là đá thôi nó phát triển lên thì nhiều đá hơn chứ nó không không có ruột gan phèo phổi gì chân á đấy miệng của scb 617 á ngoài có chút như con người ra không thì nó có thể là phát âm được như con người luôn à, nếu mà nó xem cái video reaction gót hôm trước á chắc là nó thốt lên là mình là em mình là em mình là em <laughs> Nếu anh em nào mà chưa xem anh em nhớ xem lại cái video đó nha Gái xinh rất là nhiều và thiên thần rất là nhiều nhá Và không những nó nói được và nó còn ăn được nữa nha mọi người Nhắc tới đây là mình đói quá mọi người ạ à. Và tìm hiểu nó ăn cái gì á thì mình để cho phần sau nha Mà và tụi nó có một sự ờ, đáng yêu nhẹ Nếu mà chúng ta bỏ qua tất cả những gì ờ, kinh dị của nó nhá Thì ờ, tụi nó sẽ di chuyển bằng cách rất là cute luôn nó là lăn tròn mọi người ạ nó lăn tròn lăn vòng vòng vòng vòng vòng để đến được cái vị trí nó muốn và cái việc đó tốn khá là nhiều năng lượng của nó anh em thử tưởng tượng được không một đám scp 617 ở kích thước vừa và nhỏ nó di chuyển cùng nhau thì giống như là một đám đá nhỏ nhỏ xinh xinh vậy á nó lăn lăn lăn lăn lăn cùng nhau ôi nghe lạch cạch lạch cạch cũng vui tai đó mọi người nhờ nhưng đời không như là ta mong muốn đâu cái việc đáng lo ngại ở scp 617 này á thì nó có xu hướng là ký sinh lên con người và điều khiển con người hoạt động theo ý của nó muốn à, cái chuyện đó là cái khả năng nó có thể ký sinh là một cái chuyện ờ, nó khá là ít sử dụng mà nó sử dụng một cái ờ, đặc biệt hơn đó có là nó sẽ tạo ra một cái âm thanh với tần số thấp mà con người không thể nghe được nhưng mà não mình á lại bị khống chế bởi cái âm thanh thanh tần số thấp này trên wiki á anh em có thể dịch là à, người nghe sẽ bị khống chế nhưng mà con người á của mình không thể nào nghe những cái tần số à, quá thấp đâu mọi người à mà cái sóng âm của nó phát ra thì khá là thấp nên mình không nghe được chỉ cần trong phạm vi thôi là mình bị khống chế liền dù á là khống chế bằng cách ký sinh hay là khống chế bằng sóng âm đi nữa thì người đó luôn luôn phải gắn bó với SCP-671 về mặt cảm xúc mà phải chi á mà mình làm bạn của nó không thì mình đỡ không ở đây á mình được coi là chủ nhân của nó trong ngoặc kép mọi người nhé nhưng mà nó bắt mình sủa meo meo hay là sủa ờ, hay là kêu gâu gâu gì đó nó mình cũng phải làm hết trơn á ừ chủ nhân nhưng mà kiểu mà thua cả ô xin đấy lại thêm một cái nghịch lý nữa à, mình xem nó như là thú cưng mình phải chăm sóc nó như là kiểu ờ, người yêu và con vậy á thường thì thú cưng thì anh em có những người cuồng thú cưng á thì mới cỡ mức đó thôi và nó làm mình á chăm sóc nó là kiểu mà tuyệt vời trên tuyệt vời luôn nhưng mà chúng ta vẫn có thể đánh đổi mạng sống để cứu nó khi nó gặp bất chấp rất là kinh dị giống như là nó là vô tình nó bị gớt xuống đi thì mình phải bay xuống mình chụp nó mình ôm mình bị ngã và nó sẽ nằm trên người của mình mình dịp lép mẹ bấy nhầy và cuối cùng nó vẫn còn sống đấy như chơi mình đã nói á thì nó có thể ăn được chúng ta cần phải phục vụ á cho nó thì nó mới chịu ăn nha mọi người thì mà nếu phải như là gọi là cơm bưng nước gót đó SCP-671 á có một hệ thống tiêu hóa khá là ổn nhưng mà chủ yếu á, là nó ăn thịt sống và thịt tươi ngon thôi nha chứ kiểu mà tầm mấy thịt dở dở như là thịt heo hư rồi nó đéo ăn đâu ok mà nó không có phải là nó sẽ lăn tới không phải là nó sẽ tự lăn tới nó ăn mà nó bắt á, cái hàng chủ nhân của nó lấy tay đút cho nó ờ à, giống như là cơm bưng nước gót thật sự như mình đã nói chán thật sự ờ à, mà nhắc tới đây á, thì mình lại nhớ tới anh huấn mọi người à anh huấn có câu á không làm mà có đòi ăn á thì anh đầu quầy ờ ờ ờ đó những câu sau anh em tự nhớ nhá <laughs> và mọi thứ để nuôi dưỡng được uh, cho nó dù là nghèo khó hay là cái gì đó một khi đã ảnh hưởng từ nó rồi thì mình phải làm tất cả để nuôi nó được có một số trường hợp á, mà tổ chức đã ghi nhận được á, là con người đã giết hết gia súc họ đang nuôi cho nó ăn khi mà hết gia súc rồi mà họ không làm ra tiền để kiếm cho nó ăn á thì bắt buộc phải giết người khác để cho nó ăn kiểu mà trời má ơi đúng là scb này là scb khá là kinh dị đó mọi người và chuyện đó cũng không lạ gì mà khi mà chủ nhân trong ngoặc kép của scb 671 á à, cũng không thể không có khả năng giết người và không có khả năng làm cái gì nữa đó thì tự cắt bản thân mình cho scb này ăn luôn càng nghe càng kiểu mà kinh dị vậy có một cái xu hướng khá là lạ của scb 167 cái trường hợp nó được ghi nhận là như thế này là nó bắt đầu nuốt chủ nhân nó khi mà họ đang ngủ giống như là hôm nay nó sẽ ăn mắt cái ngón chân hôm kia nó sẽ ăn mắt lỗ tai hôm kia nữa nó cắn mắt con kêu cũng đó đó nhưng mà cái người bị ảnh hưởng đó luôn luôn làm lơ với cái chuyện đó và kiểu như là không có gì xảy ra hết trơn á và vẫn vô tâm với cái cục đá ờ, và vẫn quan tâm đến cái cục đá vô ơn này cách á để mà thoát khỏi kiểm soát của scp 167 thì họ phải uh, ra khỏi cái tầm âm thanh ảnh hưởng của nó tuy á, như vậy nhưng mà họ chỉ cần gặp lại scb này một lần thôi là họ sẽ bị khống chế hoàn toàn lại một lần nữa kiểu mà đã bị rồi á thì uh, dễ bị hơn những cái người mà chưa từng bị nó khống chế tuy scb 167 á có sức mạnh đáng sợ như vậy nhưng mà nó có một cái điểm yếu cực kỳ mà xàm xí và buồn cười luôn đó mọi người cách vô hiệu hóa và giết nó rất rất là dễ luôn đến mức ai cũng có thể làm được nếu mà tuân thủ cái quy tắc đó là đeo bịch bịch tay để tránh cái sóng âm của nó và chỉ cần kéo cái khóa mở nó lại thôi là ta có thể hoàn toàn vô hiệu hóa nó và nó cũng không làm gì được mình ok khá là đơn giản đúng không à, tại sao nó sẽ chết khi mà kéo khóa mở nó không thể tự kéo ra lại được nha nó sẽ không ăn uống gì hết trơn á rồi nó sẽ hết năng lượng nó chết easy những buổi thí nghiệm á chỉ ra là nó có thể nói được ngôn ngữ của người à, nhưng mà ngữ pháp nó khá là vô lý kiểu mà nó chỉ ờ, nói là ăn ăn rồi đồ ăn hay là những cái thứ mà những đứa trẻ ờ, nói được thôi mọi người ạ à. chứ không phải là nó thuộc dạng là thông minh vượt bậc đâu nên những bài test IQ của tổ chức đưa ra thì nó hoàn toàn là thất bại có lẽ là nói tới đây thì mọi người thắc mắc á, là tại sao à, người ta tìm được SCP-167 và tìm nó ở đâu phải không thì chúng ta sẽ đến với phần giải đáp và gọi là một câu chuyện nhỏ về nó nhé tổ chức đã ghi nhận á, cuộc uh, khác thường do một cái hàng sát nhân nào đó mà gây những cái gọi là thảm sát hàng loạt luôn ấy nó giết mà kiểu mà người như gom như cỏ như gà mà. đi tới đâu là nó gặt tới đó lúc này tổ chức mới nhận ra có một cái điều kỳ lạ là tại sao á, cái hàng sát nhân đó nó có mất đi một số bộ phận giống như là một ngón tay hay là cái gì đó và những cái người kia nó giết á thì nó lấy đi cái tay chân hoặc là lấy cái phần nào đó chứ không phải là những khi nó không lấy nguyên con người về đâu thì theo bước của sát nhân á tổ chức đã tìm ra một ngôi nhà đã được sở hữu bởi một người à, được giấu tên. Đến đây á, điều tra viên thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi và tổ chức điều à, đội phản ứng vũ trang có à, đến lúc này á thì tổ chức bắt đầu điều động đội phản ứng có vũ trang nhưng mà đội phản ứng á, ờ, khi mà bước vào bị phát hiện bởi SCP-167 lúc này nó khống chế những cái người này hoàn toàn là gọi là chiến tranh nội bộ đó mọi người một số thành viên bắt đầu trở nên kỳ lạ và bắt đầu giết đồng đội từ đằng sau kiểu mà học điếc ấy <laughs> có câu mà mấy bạn hay chơi game đó là bóp vé đồng đội và thọc đít đồng đội đó y chang như vậy luôn sau vụ việc này á thì mắc đi hai đặc hai đặc vụ khá là giỏi và bị thương ba người lần đó là xem như là thất bại vì chưa hiểu rõ được cơ chế của scb 167 và tìm hiểu lần nữa có tham khảo một số ờ, ý kiến của scb ờ, trong tổ chức mà đã thu giữ rồi và những cái scb đó hợp tác và có chỉ ra là nó sử dụng một dạng sóng vì scp với nhau nên là người ta có những scp đó có thể nhìn ra nó đang sử dụng cái gì đấy bắt đầu tổ chức có định hướng đó là về dạng sóng của scp 167 là bố trí để mà thu các dạng sóng của nó và để set up được một cái à, bịch tay cho một nhân viên cấp D chống lại được cái dạng sóng à, của SCP-167 tạo ra và nhân viên cấp D đó đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đó là thu hồi được à, SCP-167 sau khi bắt giữ thì chứa nó trong cái gì chúng ta muốn biết á, thì phải đến với phần quản thúc đặc biệt của nó phải giữ nó là trong một cái hộp cách âm mọi lúc mọi nơi luôn nha bắt buộc á, là phải kéo khóa mõm của nó lại đừng để nó hát giống như là ai nhờ chú tài sà mai à <laughs> chết chết chết chỉ mở khóa mõm cho nó khi ăn hoặc là phục vụ cho thí nghiệm thôi những nhà khoa học á phải đeo cái à, bịch tay mà cách âm á để bảo vệ thính giác của mình về cái việc di chuyển nó qua những cái chỗ thí nghiệm mới hay là đi cắt giữ nó một cái chỗ mới là phải được sự đồng ý của các nhà nghiên cứu cấp 4 sắp đặt và phê duyệt tất cả thì mới được hành động. Hiện tại á, tổ chức có 3 SCP ờ, hiện tại á, thì tổ chức có 3 SCP 617 được đánh dấu theo ờ, thứ tự từ 1 tới 3 sau cái mỗi ờ, cái tên gốc của nó đó. Là giống như là SCP 617 1 SCP 6172 Đấy nó sẽ là như vậy Những SCP này sẽ được đặt chung với nhau Vừa dễ quản thúc và vừa xem cái quy quá trình sinh sản của nó mọi người ạ à. Và giao tiếp Kiểu mà mình đéo hiểu ờ, đá nó nó làm sao sinh sản được Không lẽ là hai cục đá nó quệt nhau Sau đó nó đẻ, đẻ đá con What? What? Cái này thì ờ, trên wiki người ta không ghi nhận về quá trình sinh sản của nó Nên là mình không biết được mọi người à Theo mình mường tượng á là nó sẽ à, cục đá vự nó sẽ lớn lên đúng không sau đó nó sẽ gớt một phần ra rồi nó sinh sản thế mình nghĩ là vậy và sự đây là một scp có khá là nhiều thứ kinh dị Ờ, về những thứ như là ăn thịt này nọ hay là uh, giúp người khác uh, kẻ sát nhân này nọ nên là không phù hợp với những bạn bị yếu tâm lý đâu nha và mình khá là hứng thú với câu chuyện mà bắt giữ SCP này như thế nào và mọi người nhớ ủng hộ nội dung kênh uh, của ốc nha về những cái gì reaction hay là những cái thử thách challenge mới kênh chuẩn bị phát triển để uh, giúp mình có đủ độ nổi tiếng và đủ độ uy tín làm những vấn đề phức tạp hơn trời má có một số vấn đề mình đang đang rất là bức xúc mà mình muốn làm nhưng mà hiện tại chưa đủ fan bên đây phải chi á nó làm bên imo á thật sự mình lên tiếng một cái là được ai nhưng mà khá là tiếc thôi video đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like một share nhớ bấm theo dõi và lên cái chuông luôn nha để không bỏ lỡ những video mình mới ra ok chúc mọi người buổi tối vui vẻ